quay trở lại với VM Food TV thì ngày hôm nay thì bọn mình đang ở Bắc Ninh Hôm nay mình đến Bắc Ninh ờ, chơi và có một người chị dẫn đi ờ, ăn uống ở Bắc Ninh và nghe nói rất nhiều món ngon Đây là bọn mình đang đi um, ăn ốc Chị bảo có quán ốc này rất là đặc biệt nên là hôm nay sẽ đi ăn ốc hiện tại thì đang ở đi qua cái trường ở 62 Vũ, phố Vũ Kiệt trung học cơ sở Tiền An đó bây giờ sẽ đi bộ thì nhà ngay đây mà thế này đi bộ không biết là nào cái món ờ, ốc đây ờ, sắc nhà ta rồi các bạn sẽ đợi khám phá nha chưa tan anh ngồi này ngồi này cho nó sáng cho thoáng đây đây là chỉ đây được à? đúng không không à, chúng ta sẽ vào trong nhá ngoài cũng được Ngoài ngoài đi ạ Ngoài cho thoáng ạ Cháu ốc ờ, luộc với lại ốc xào Cháu thập cẩm ạ Hôm nay mình sẽ ốc luộc ốc xào Thập cẩm Đây nữa chả đá gì Korea à? Ừ. à, ở đây chả đá Korea nha, Miễn phí Đó Rất hay Cô ấy đang phải sản cứ làm đi ạ để cháu quay lại những hình ảnh đẹp nhất của cô để cô thấy à, lá chanh ở điện nhẹ luôn mỏng như là tờ giấy luôn ấy ốc được cô rồi thừa các nha à, ốc kia rửa rồi vớt thôi nước quất ở đây là nước quất luôn á xịn đấy nước free nước free à nhà mình địa chỉ bao nhiêu cô nhỉ à, ngõ 223 đường Trần Hưng Đạo ngõ 223 đường Trần Hưng Đạo à, quán An. ốc à, phường Tiền An ạ à. ừ. quán ốc Huyền Trang đúng không ạ ừ. cháu vừa nhìn ở ngoài biển ngoài kia rồi ừ. cháu hỏi lại là chắc chắn vào quất ở đây đặc biệt là cái gì chứ ốc xào thập cẩm à, ốc xào thập cẩm ở đây là rất đặc biệt ốc nướng ốc nướng nữa ốc nướng nó rất đặc biệt mà ở đây là ốc ốc này ốc gì chú nhỉ ốc gì ốc dối à à, chú là đập sẵn rồi đúng không ạ đập sẵn rồi à, quét cho dễ trộn với một ốc to, ốc bé tí tưởng trộn rất là đây ở hai nhà đặc biệt của ốc đặc biệt con đạo to có chân cái các bạn này đúng không có chân cái này ừ. có chân cái của con thôi đấy hàng lớn một con là to rồi nhưng mà hàng con nhất nhưng mà hàng có hơn hàng này nữa cả các bạn nào mà đến Bắc Ninh là nhà cô thưởng thức nha ăn được cho cảm nhận mình cảm nhận cái vị ngon nhiều món ngon lắm nem chua chân gà à, nem chua chân gà Đấy. nhìn cô là biết làm khéo rồi khéo tay à, giờ chúng ta sẽ ra ngoài nha đợi uh, sản phẩm của cô là bát ốc luộc chị ở đây có trà quất và nước quất luôn ấy. cái gì đầy đủ nói chung là tự chế muốn pha à, thế nào thì pha tự chế tự biên tự diễn đúng không ừ. ai làm ngon người đấy sẽ ờ, cảm giác sẽ ngon hơn đúng không tùy khẩu vị của mỗi người ấy không nói cái này là sung cái này là sung không sung nước chấm cái kia là gỏi á măng măng măng ạ măng muối ở chú măng sung cái cái măng của em hợp măng muối đây và sô cô la xin phép sô cô la đang bắt đầu luộc, uh, luộc ốc rồi ốc thì luộc chắc chắn là phải có xào với lá chanh rồi đúng không chuẩn hôm nay thì mình nhà cô có rất nhiều món nhưng mà mình thích chỉ hai món là một là ốc ốc xào hai là ốc luộc loại cơ hội khác còn đến đây chứ từ trước hết đến sau không thấy ốc xào me này ốc xào me nữa ốc xào me này ốc xào xả ớt này ốc xào thập cẩm này đó nhiều chưa à, chân gà rang muối này Đấy. khoai lang này khoai lang thưởng, khoai lang kéo này Quẩy nóng này à. Bánh lọc Huế nhân tôm này Đó, rất nhiều món à. Các bạn nhìn cô thái cái ờ, ra miếng, miếng kế thôi Rất đều nha Nói chung là rất nhiều món ngon Đấy, khế đều quá Chân gà, rau muối cũng ngon Nem chua nhà cô tự làm nhé à, Nem cô tự làm Tuyệt vời luôn Ai, ai ăn cũng phải nghiện Thế thì cháu sẽ ăn xong rồi lại mua về. Tí nữa cháu có thưởng thức vài cái thôi cũng được. Không yêu cầu cháu, cháu sẽ để để phần. Không Mỗi yêu cầu. Thường thường là ăn một miệng, thường thường là 5 cái nem chua gọi là cô không muốn làm. À. Vâng. Đấy nhưng mà kể cả bây giờ cháu cô muốn à, cháu muốn thưởng thức ý, cô à. thử cho cháu xem tại vì à. cháu ở xa ấy. À. Cô rất là quý vị và nhưng mà những cái tự làm những cái ngon mà con Nha Trang mà là cái mà mình mình có tâm huyết vào nó rồi là Bắc Ninh này không có nem chua của ai ngon bằng của cô à. đó đấy là đấy là người khách hàng người ta bình luận người ta công nhận người ta ừ, đánh giá cho cô phải là cô cái đánh giá vâng đó các bạn thấy chưa những người ăn nhà cô được đánh giá nhá nhà cái sốt hay quá rất là đỏ rất hồng hào rất đẹp nha xương ớt cũng tự làm xương ớt tự làm nói chung là những cái gia vị mà nó làm không thể thiếu được là cô tự làm hết mà những cái món ví dụ như chân gà là cô không làm đồ tàu à. đồ tàu là cô không làm để đông lạnh cô không làm vâng cô làm đồ đó đó là cái chia sẻ của cô khách Rồi. Vâng. thích ở đấy ăn có cảm nhận này biết ngay vâng. Ok bây giờ các bạn hãy đợi à, món ăn của cô khi mà xong nhá Xong rồi mình sẽ cho một cái gọi là review cái đánh giá về cái gọi là món ăn của cô nó đặc sắc như nào tại sao mình hôm nay mình đến đây đó mình rất là may khi mà có một người chị, người chị mình ở bắc ninh dẫn đến món này là có lá lốt tía tô à. ơi các bạn đây là cái món ốc bây giờ chúng ta sẽ vào ăn nha nè à, nhưng mà chị hai chị em tự đi ăn tự đi ăn giờ đợi thì mọi món ốc ấy nữa ốc ờ, ốc nướng không hả có nướng không ốc nướng thì để ở đằng sau đằng sau đằng sau mình lại đến tiếp đi đúng rồi các bạn thì đây bây giờ thì à, bọn mình đã có sản phẩm rồi đây là hai món này nay ăn hai món hai món ốc thôi bên nhà cô nhiều món có ăn không không khỏe mà no nữa nay ở đây là cái à, ốc luộc này cái ốc rất to nhá to món chân cái trẻ con luôn tiếp theo là ốc này là ốc gì không tên ốc gì nhồi ốc nhồi kiểu mà ốc nhồi đây là món ốc thập cẩm sao thập cẩm sao thập cẩm thì đặc biệt là cái ốc này này cô đã đập cái lít ra để mọi người khách nó dễ thứ hai là nó dễ nhanh chín thứ ba đó là cái món này ấy, xào mà có rất lạ nhá là có lá lốt và tía tô mà mình chưa giờ đâu ăn cái kiểu đó lá lốt tía tô và cái măng nữa là cái măng Tôi xin lỗi mọi người cái măng măng nhá cái măng là cô tự ngâm đấy không còn gì nữa từ dứa nhá dứa dừa rồi là đây là quả quất khế chua khế chua và nước cốt dừa ở trong này ở trong Sài Gòn gọi này phải gì nhỉ? Tắc. Ờ quả tắc. Đúng không? Thì là tức ta sẽ ăn nhé. Ăn nó chịu. Ờ, Thật sự luôn các bạn. Ui. Đây nhá, đây là cái nước này. Mình chưa bao giờ ăn cái nước nào ngon thế đâu thanh dã man luôn ấy thật thanh thật ngon thanh thanh mà nó hơi chua chua cái cay ấy chua cay mình mà lần này nó có béo biết thơm là gì không thơm là cái là là, là lốt đấy là lốt là tía tố ừ. sao lại không biết Đã ăn được bao nhiêu lâu rồi ăn bao lâu rồi lâu rồi chục chục năm chưa không khoảng từ hai năm trước. là nước tự pha chế nhá. Chị mình pha một cốc nước uh, chanh. Quất. Nước quất. Dạ. Ngon dã man luôn và đây là cái để nhà cô tự làm này đã biết là những sản phẩm nhà cô là cô đều tự làm hết và không mua ở ngoài cả chân gà cũng là chân gà mà tươi không mà chân gà Trung Quốc và yên tâm một điều rằng là ăn sẽ không không lo thằng thằng không lo ảnh hưởng sức khỏe không lo thằng tàu đâu mình thích người vậy Ô, vâng, cái này muốn rất là ăn những cái miếng nó mỏng mỏng này này ừ. nó mới giòn à, em ăn vừa mới giòn mà những con ốc to nhỉ to quanh năm nó đều thế chị quen này giúp giúp giúp em một cái một cái đâu cho các bạn xem xiên của em đây thì đây là một cái ờ, món rất là chi là đặc sắc các bạn bây giờ mình các bạn đã có thêm một cái món mới khi mà đến Bắc Ninh các bạn đến thưởng thức nha bây giờ mình sẽ ăn thử con ốc này xem là cái gia vị nó có ngấm không bây giờ mình ăn mình chấm đây ốc rất là giòn chín tới rất là ngon sốt rất là ngon ừ. bỏ tiền đến đây ăn khỏi thực sự là đáng ông ốc nướng ngon đáng lắm ạ một con ốc tuyệt vời một con ốc chất lượng đặc biệt mình thích nhất cái quán này là điều gì không à, mình thắc rất là mình đi kiểu đi làm làm nghề bếp vậy là đi làm đi ăn đấy mình rất thích những quán nào mà rất là sạch sẽ sạch khủng khiếp luôn rất thoáng mát nha quán rất là sạch sẽ và đặc biệt nữa là này, sau này có bồn rửa tay này đó bồn rửa tay này rất là lịch sự nha còn các bạn đi ăn các con ốc khác đúng không với giá tiền như thế nhưng mà các bạn rửa xô này rửa ấy rất là mất vệ sinh nhưng bạn đến đây giá tiền vẫn như thế mà các bạn được hưởng một chất dịch vụ chất lượng dịch vụ cực kỳ tốt mình cam đoan là chất lượng dịch vụ cực tốt khi ra ngoài ăn là phải mất nước chả đá đến đây nhá miễn phí luôn free luôn này mà nước còn ngon nữa. tự làm đảm bảo không ốc rất là tươi nữa tội gì ông đến đây đúng không à, bây giờ thì cùng thưởng thức nha ok ăn tay đây ăn cho bạn xem hôm nay được cái là mình là hai khách đầu tiên mở hàng đó to chưa kìa ờ, to dã man nó đi chấm nhá chấm nó này được chấm nó này ừ tuyệt vời giỏi mấy em biết rồi mình lại phần nào cô cho quả quả quả quả của quất này thơm này tươi bây giờ bạn biết ạ đến đây này nhà cô nhá đấy là cô bảo là tương ớt này cô làm cả nem chua rán này măng này nói chung là cô lại cô tự làm nhiều lắm và quán là cô mở được 10 năm rồi nên là ngon thì nó là ngon tin tưởng rất là gì được chi nó nghiện rồi à? chi nghiện à sao mà sao mà lại chi đi làm tóc à bạn hội đào ừ. rất ngon lắm ừ. chị phát đồ gì á ngon ngon nước đường có sẵn bắt quất vào thật sự là không gì che ở quán ờ, ốc này cả mọi thứ là hoàn hảo theo cảm nhận của mình còn ờ, đánh giá thì à, do các bạn cảm nhận khi bạn đến đây nha mình thì uh, với cảm nhận của thân mình là quá là hoàn hảo rồi các bạn ở đây chắc còn hơn hoàn hảo Rồi xin chào các bạn, thì uh, hiện tại thì mình đã ăn hết số ốc và đặc biệt là ốc nhà cô thật sự là rất là ngon mà mình ăn hết rồi May có chị đi cùng nữa không thì mình cũng muốn hết đâu Đó, thì đây là nước này, rồi mọi thứ rất là ngon tuyệt vời Bây giờ sẽ ra tạm biệt cô nhá Đó. Đây cô đang làm đồ rồi tôi sẽ cô nó về đấy ạ Ờ về Đồ nhá. Ờ, khá là ngon cậu Rồi Đó Thì uh, mình uh, nói luôn thì đây là cô uh, cho đông khách hàng được đồng đấy đây là không gian này thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình à, mong rằng là các bạn hãy à, like subscribe kênh youtube để cập nhật nhiều cái món ăn tỉnh thành ngon và đặc sắc hơn nữa và đặc biệt là mình cũng mình cũng dạy các món ăn mình cũng dạy các món ăn để các bạn hỗ trợ các chị em có thích nấu ăn có thể học được ok tạm các bạn và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo nha bye bye